ok các bạn nhá hiện tại thì mấy anh em là tiếp tục làm thì uh, đây thì mình sẽ ghi hình cho mọi người xem là công việc như thế nào Bây giờ mình sẽ bay lên cao để cho mọi người xem và bay ra xa để mọi người xem nhé Đấy là, là đây đang bắt đầu uh, buổi chiều nay ấy, anh em này bắt đầu tiếp tục làm Anh nhìn trên cao thì mọi người sẽ rõ hơn đó ok mọi người thấy đẹp chưa à, mình sẽ à, cho cái cam nó trúc xuống một chút để cho mọi người nhìn rõ hơn đó đây ok mọi người thấy sao đó đấy mọi người thấy không quá tuyệt vời luôn đây bao quanh là cánh rừng nhá mọi người nhá rất là ok nhá đấy ok thôi chào các bạn nhá đấy Đấy, mọi người tiếp tục uh, quay trở lại cái uh, thước phim của mấy anh em ngày hôm nay à, hiện tại là mình đang ca bay cao độ cao là cũng hơn uh, à, 20 mét thôi à, mình đang lên cao một chút thì mình sẽ bay vòng quanh cho mọi người cùng uh, chiêm ngưỡng nhá các bạn nhá đây là anh uh, thợ uh, Hàn may mắn và cô chủ uh, dễ thương đấy cô chủ hiện tại là đang vặt uh, lông gà dưới này này đấy quay cho mọi người xem đó đấy là bà chủ đấy còn anh này là anh ờ, thợ hàn may mắn <laughs> mọi người nhá không phải đấy đâu chào nhá nơ nơ nơ chào mọi người đây chào, chào. chào các bạn nào chào, à, anh ờ, thợ hàn may mắn chào các bạn nào đây là còn anh ở dưới này là anh công nhân cũng là may mắn nhưng mà cô chủ thì chắc là chỉ có một người thôi anh công nhân và cô chủ may mắn nha các bạn nhé Ok các bạn ờ, hiện tại là mấy anh em ờ, đang bắt đầu hàn Đấy ờ, hàn thì chắc cũng phải khá là lâu Trên này thì đứng như này view rất là đẹp luôn Nhìn ra xa bên kia thì các bạn có thể nhìn thấy là cái một thị xã, thị xã Nghĩa Lộ Có cái view khá là đẹp Trên này khá là yên tĩnh luôn thì à, một lúc sau nữa hôm nay thì hai mấy anh em thì có làm một con gà mà ít đấy thôi mình sẽ nướng sa tế đấy, tí nữa xem người mình sẽ xuống dưới đấy để xem là làm như thế nào thì các bạn tiếp tục à, theo dõi nhé sáng nay chưa ăn gì ăn mỗi nửa cân bánh cuốn rồi, rửa ờ, chưa no mấy nãy à, mọi người biết rồi là anh à, thợ hàn và cô chủ ấy anh thợ hàn may mắn và cô chủ dễ thương đấy chào các bạn nha bà đang, đang mổ ờ, gà đây mổ gà. em đang mổ gà để quay đây quay theo kiểu ờ, châu phi đấy, đây là quay để ờ, ấy, chuẩn bị anh em chỉ dùng hai món thôi đây là thịt thăn này cũng là nướng này sa tế đầy đủ gấp nãy xong rồi Đó. này chỉ khác là phải đợi hơi lâu mọi người nhé ở phía bên này thì sau này cho mọi người xem nhé là anh em bên này thì uh, anh thợ hàn uh, may mắn <laughs> đang hàn ở trên kia chào các bạn nhá thuê mãi được cái uh, à, caramel mà gọi mãi mới kêu được đây là anh thợ sửa ống nước may mắn à, cái uh, tiếc nước đấy tiếc nước một nghìn hai đựng đầy luôn các bạn nhé nước này thì là nguồn nước lấy ở trên núi rất là xa luôn đây khu vực này sẽ là cái nhà nho nhỏ để gần cho mọi người xem đi Đó, sắp một chút ok các bạn nha đây nhỏ nhỏ thì tắm này dạ. camera dạ. ấy là mình bấm lát cũng có lấy nét cái này ở bên trong này nè ở trong này này đây là trong này là cái nhà bếp đây đây cái nhà bếp nhưng mà người nhá nhà bếp nhỏ nhỏ bếp thì vào bên trong này thì uh, chưa có gì đâu đấy cái này là cái bếp lò đấy, cái bếp lò này, này để uh, mình nấu cơm này còn rau là chưa có chặn bát chưa có một cái gì cả Đây có quả mít thơm ngon lắm các bạn Có ừ. các bạn Rồi mít hoa quả mình thích nhất Mít thơm ok đẹp rồi đấy các bạn ạ này à, chỉ việc à, lên là mình có thể ốp được này mình chán chết đó. này sẵn sẵn lấy gần này thế thôi Vâng, đây là chương chào các bạn nhé để hàn không thể nhanh được là nó dày nó chậm hàn thưa nó nhanh hàn dày nó từ từ ngày ra chỉ việc là mình uh, ốp lát rồi mình cắt ra thôi còn lợp thì chắc phải ngày hai ba ngày nữa cái lợp vâng. lợp mình ấy thì bạn nó rất đẹp nhé nói chung là một căn nhà nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi không cần quá là là rộng quá ok đấy các bạn